alo alo những alo alo tắt mic đi à, tắt tắt mic đi con nha em nhớ tắt mic đi con nha những anh em thiện lành tóc vàng dễ thương nhá <laughs> bao nhiêu người tóc vàng nhìn <laughs> như con dở mày giống quỷ nhất đây là quỷ cái phải à. nổi tóc đỏ cũng dễ rồi nó giống hơn I don't remember taking a nap. What happened to me? có chuyện gì xảy ra với tôi vậy You're my puppets, so let's play. bà bắn lung tung đấy bắn lung tung đâu bắn làm nhiệm vụ anh chúng ta lấy đồ bắn phước để anh đúng rồi đi đi cùng anh rồi Mấy ớt quỷ stack với nhau rồi. Let's track the bad guys. em vừa lấy được cái check check ừ, chân này. Anh bắn lắm đạn đấy. Anh anh lấy nốt cái check đi, xong anh em mình theo dõi chúng nó. Đây, có sóc lọ, có sóc lọ, có sóc lọ. Đây đây đi đi con này. Hay là anh em mình tự check nhau nhỉ? Cho ok. Làm gì check được anh? Ê, Phương, Phương, Phương, ném Phương. mọi người nhau à lấy giáp với lấy ấy này lấy giáp với lấy lấy giáp với lấy bên đèn pin này mày đâu ấy đây em dưới dốc lấy đi lấy đi ơ à, địt mẹ mày sao ờ. mày lại phá đi em không phá em em à đây này coi là lấy giáp nhanh hay mày không cần nữa anh nhặt đi mình có rất nhiều đồ thủ nhá à, có rồi máy ảnh à, này à, có rồi, rồi mình nhặt đi đèn pin này rồi check này mẹ một tí khai báo y tế luôn này không bị nhiễm virus à anh thằng phương thằng phương là phá đồ anh em ơi thằng phương còn phá đồ em không phải là thằng phá tắt điện đây tắt điện đây cho chúng nó khỏi ăn máu anh ơi anh ơi thằng phương nó phá phá đồ anh ạ đủ đồ ra đủ đồ ra đi tắt điện đi đi tắt điện đi để cho chúng nó khỏi ăn máu em em cầm em cầm đèn pin nhá nhớ này em cầm đèn pin với sóc máy ảnh này ở à đâu gắn gắn gắn chip gắn chip anh ơi gắn ai đâu đâu đâu anh đâu Gắn chip nhau à? Ơ kìa Ơ gì? Sao lại bắn? Vãi nồi Máy ảnh ai? Máy ảnh trên tay này Ok chưa? ba máy ảnh này À hai máy ảnh Ok ok anh Em đây này Em cầm sóc lọ em Máy bên này gần hơn này hiệp nháy màu xanh rồi Rồng sáng con quỷ vào trước ấy nhở Không, em vào trước, em vào trước Alo, alo Em vào trước Anh Hiệp thì chưa biến hình này, em theo dõi anh Hiệp chưa biến hình này Nếu em là quỷ ấy thì cái này thì em đã ăn rồi Không, mày biết người đi theo sau anh anh có một thằng vào trước ngay sát anh cách tầm hai giây thôi. Bây giờ đi đấy Bây giờ đi. Ok anh. Thằng nước ngoài, còn thằng nước ngoài. Bây giờ bây giờ là sẽ phải đi lấy máy check, đi lấy máy check. Đi lấy máy check xong rồi ngắt điện nhanh Đây còn một cái đèn pin nữa Đây máy, máy check bên này Máy check bên này, Thằng thằng Tây là chết rồi đúng không Thằng đi theo sau là thằng Phương này Thằng Tây chết rồi Hải Giác bị đít Đây đây đây đây Đây đây Check thằng Phương anh ơi Check thằng Phương em Phương đứng lại, đứng lại. Tao sóc lọ đây, mày đừng có chạy. Em sợ gì anh? Nhưng mà anh Hiệp ở ừ, à, Không đi check em đi. Check lại. Hoa lại từ từ. Anh check ai? Anh check ai? Anh Hiệp, anh Hiệp, anh Hiệp, anh Hiệp, không phải em. Không phải. Vốt anh. Không, không, không phải em, không phải em, em thề. Không phải em, anh đánh đi em. Bắn bắn luôn, bắn luôn, bắn luôn. Không phải em. Thằng Phương, Bắn luôn. Không không phải em, không phải em, không phải em. Hoàn tu ti đi. Rồi rồi. Ai chết? Thằng Phương, thằng Phương đâu rồi? Thằng Phương, Phương. nói gì, bắn nó luôn. Vì anh không phải em. Thằng Trung bắn nó luôn, quyết đoán Sao em. Mày lại chạy? Nếu mày lại chạy. Nếu mày là người lại chạy. Thằng Phương bắn lại thằng Trung luôn. mày lại chạy? Không chạy bắn chết à? Không chạy bắn em chết à? Anh một người à? Từ từ thêm bơ mà nói chuyện thế nào? Có ai làm gì mày đâu? mẹ tự nhiên anh cầm súng lên anh dí em chẳng chết à không đây đây em ơi một người một ma một người một ma thằng kia đừng để bị chết là được một người một ma thằng kia đừng để bị chết là được đi qua cổng qua cổng luôn qua cổng luôn qua cổng luôn qua cổng luôn qua cổng luôn chung đúng không rồi giết thằng kia anh đây đợi đợi em bắn hết đạn sốc rồi thì phải tìm nó luôn tìm nó luôn không phải em đây, đây. mày chưa thằng nào vô nói vô nói vô đi không phải không phải à. con cái được hết game mày rồi em ơi lật kèo đi à đừng lật bài lật bài ngửa ra đây Rồi bơ bơ bơ anh em ờ, đập cái ấy đi làm nhiệm vụ đây. Mày có tắt hóa dạng người không đấy? Có không anh à, có à? <laughs> không phải em. <laughs> có. Xe, xe, xe ăn máu này, xe, xe anh ăn máu này. xe anh ăn máu này. Nhìn này, đi phá ấy đi, đi phá ấy đi làm nhiệm vụ luôn. Anh em đợi lâu. I know how to work a camera. Đéo biết, tao lấy máy ảnh phòng thân đã. Phải cả máy ảnh nữa. địt cô mẹ mày. Đấy nhá, em vừa dùng em vừa dùng sóc lọ mẹ lại còn dùng cả ấy mẹ em cover anh vãi lồn mẹ anh cứ chạy thôi chạy nhìn lâu vãi lồn giờ đó có ba người phách <laughs> thì làm sao chạy nhanh vãi lồn thôi tách ra mỗi người một đường em mỗi người một cái máy đi gạt điện là xong em đi chỗ mà Thế mà đéo giết được <laughs> Trời ơi Địt cả Vậy là chúng đéo gồm sốt gan thì địt quả ăn đủ chứ <laughs> Mày em cũng còn còn có cả giáp nữa cơ anh ạ à. Thế thằng nào là là con quỷ cuối à? Phương. Phương